mình cùng mở sang trang số 4 sách giáo khoa toán lớp 4 và bài tiếp theo là bài 3B các bạn theo dõi sách giáo khoa lớp 4 trang số 4 nhé bạn nào không có sách thì hãy nhìn lên trên bảng 3B viết theo mẫu ở đây chúng ta có mẫu là 9.000 cộng 200 cộng 30 cộng 2 Vậy đây là hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị Tương tự mình viết ra số là 9.232 Có dễ không các em? chúng ta cùng thử làm một bài nhé trước khi cô viết đáp án thì các bạn hãy làm vào vở của mình và dừng video khi nào làm xong các bạn bật tiếp video để xem thử đáp án của mình có giống với đáp án trên bảng hay không các em nhé ở đây mình có 7.000 mình số 7 vào đây 300 51 đúng chưa nào 7.351 còn ở đây chỉ có là 6.000 cộng 200 cộng 30 không có hàng đơn vị thì mình sẽ ghi là 6.230 luôn Đấy. tương tự ở đây có 6.200 không có hàng chục chỉ có hàng số 3 là đơn vị vậy thì mình sẽ ghi là 6.200 linh và quá đơn giản tương tự 5.000 có hàng trăm không các em không có hàng trăm không có hàng chục hai ngàn hàng đơn vị các em thử xem bài trên bảng cô chữa có giống với bài lớp vừa của mình không nào à bạn giống bạn không à vậy thì các em sai chỗ nào chắc chắn là hai trường hợp này và trường hợp này thì mình à, hãy xem kỹ lại đọc kỹ lại đề bài để hiểu rõ hơn xem kỹ lại mẫu cũng như là xem tham khảo lại cách cô chữa bài xem thử để rút kinh nghiệm ở các bài sau các em nhé và mình cùng chuyển sang bài số 4 trong bài tu tập số đến 100.000 nào